phương La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và với vị trí ngôi nhà này rất là gần với trục đường Lê Trọng Tấn, gần với lại uh, tuyến đường xe buýt nhanh và với cái thiết kế của cái ngôi nhà này như thế nào thì mời quý vị theo dõi với cái căn nhà này thì nó không phải thuộc ngõ thông thông mọi người ạ cụ thể nó là căn ở trong cùng hướng nhà đông bắc ở cái ngõ này hiện tại có 3 nhà thì căn nhà này là căn trong cùng được thiết kế và xây dựng độc lập có như thế nào thì Ngọc Ánh quay và review cho quý vị là như vậy với cái phần căn trong cùng thì nó cũng sẽ có một cái ưu điểm đó là xe cộ mọi cái để ở phía trước cửa nhà rất là tiện ở đây thì chủ nhà có lắp thêm cho mình một cái vòi nước ở bên ngoài với phần thiết kế cửa chính của ngôi nhà hai lớp bên ngoài là cửa cuốn điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp, thiết kế 37 m vuông mặt tiền của ngôi nhà này thì uh, được uh, 3 m2 mọi người ạ. À, và nó được cái chiều sâu của ngôi nhà hoàn thiện xong hết rồi hồ sơ điện nước xong hết rồi phần sơn phần gạch lát nền rồi thiết bị vệ sinh xong hết 100% theo đúng như hiện trạng của ngôi nhà này thì quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi sổ đỏ chuẩn chỉnh bàn giao nhà luôn tầng 1 hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở đây thiết kế cho quý vị phòng khách phòng bếp một phòng vệ sinh đây là phần phóng khách của ngôi nhà. Với phần cơ bản hoàn thiện, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng đều đã được lắp đặt cho đầy đủ rồi. Với cái căn nhà này thì mặt tiền không quá lớn cho nên quý vị nhìn nó được cái chiều sâu. Vị trí ở với cái căn nhà này thì nó rất là gần với lại The Bright Hải Phát mọi người ạ gần với lại trục đường ờ, Lê Trọng Tấn cũng như gần với lại cái trục đường Lê Văn Lương kéo dài đi ra các điểm xoay bít cũng khá là nhanh và với cái giá trả bán hiện tại của ngôi nhà này chủ đang trả bán là 3 tỷ 700 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế có trả vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu tất cả 100% pháp lý chuẩn chỉnh giá bán từ chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng cho nên nhà tốt uh, công nhận với quý vị luôn là cam đoan với quý vị luôn là 100% giá bán là chủ đầu tư đưa ra không báo chênh quý vị nhé mời theo em và phần phòng bếp của ngôi nhà với không gian phòng bếp hoàn thiện cơ bản xong hết cho quý vị về phần tủ bếp thiết kế ở đây là tủ gỗ phụ kiện bếp được lắp đặt đầy đủ xong hết rồi đó quý việc chỉ việc sách vali về và ở thôi hồ sơ điện nước tất cả mọi thứ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 là có ô dính trời ở phía cầu thang đây mọi người nhá có một cái cửa sổ để lấy ánh sáng cũng như không khí vào trong phần cầu thang và phần hành lang đi từ phần cầu thang vào phần phòng ngủ rất là rộng với cái tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị đây là một phòng vệ sinh và một phòng tầng 2 rất là rộng thiết kế một phòng ngủ mọi người nhé đây rất là rộng rãi gạch lát nền toàn bộ kích thước gạch 60-60 vân đá màu trắng từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của một ngôi nhà Đây. ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng rất là hợp lý ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa đều được chủ đầu tư lắp đặt cho quý vị đầy đủ hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện vị trí của ngôi nhà thuộc phường La Khê quận Hà Đông thành phố Hà Nội nó cũng rất là gần với bia Bà La khe nếu như để nhắc đến bia Bà La khe thì cũng rất là nhiều quý khách hàng biết đến đúng không ạ hoặc là nhắc đến The Pride Hải Phát thì đứng từ vị trí ngôi nhà này có thể nhìn thấy The Pride Hải Phát quý vị nhé cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ đó đây ở cái phần ngoài của cái cầu thang này quý vị ạ chủ nhà thiết kế ở trên phía tầng 3 nó khác cho nên ở phía tầng 2 này chủ nhà có để một cái ờ, phòng như này thì nếu như sau này quý vị về quý vị có lắp đặt thiết kế ở phần phần gầm cầu thang này một cái ô nữa cũng khá là hợp lý để quý vị có thể tận dụng để đồ còn phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2 thì rất là rộng đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2 rộng rãi đầy đủ công năng sử dụng thiết bị vệ sinh đầy đủ bồn cầu vòi xịt vòi rửa cũng như là cái công năng sử dụng cho một hộ gia đình theo từng tầng cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhô mẹ Việt Pháp và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà Với phần tầng 3 của ngôi nhà thiết kế có khác hơn so với tầng 2 Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau Đây là phần phòng ngủ Tiếp theo ở phần tầng 3 hướng ra phía mặt ngõ Đấy. cửa thông phòng gỗ tất cả những cái căn nhà này pháp lý chuẩn chỉnh đều có hỗ trợ vay ngân hàng tối đa đến 80% quý vị nhé đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho quý vị ở phần tầng 3 sử dụng cho hai phòng ngủ quý vị ạ Nói chung nhà như thế nào thì Ngọc anh quay rất là chi tiết đầy đủ từ tầng 1 cho lên tới lên tầng 4 để quý vị có thể uh, xem, tham khảo xem cái căn này nó có phù hợp với quý vị hay không với cái mẫu nhà này nó có ok hay không còn tất cả mỗi một chủ đầu tư thì đưa tới tay khách hàng một cái nhà thiết kế khác một cái mẫu nhà khác bởi vì theo từng cái khổ đất ấy có khổ thì vuông có khổ thì dài có khổ thì chéo một chút tuy nhiên thì có như thế nào thì Ngọc Ánh quay và review cho quý vị như vậy đường hướng giá vị trí đây là phần phòng ngủ ở tầng 3 phía bên trong như vậy lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là có cho chúng ta 3 phòng ngủ rồi Vậy thì còn tầng 4 thiết kế ra sao? Mời quý vị đừng rời mắt khỏi video Quý vị ơi, đây là phần tầng 4 của ngôi nhà Với một ngôi nhà 4 tầng 37m2 thiết kế đầy đủ 4 phòng ngủ 4 phòng ngủ như nào ạ? Tầng 2 1 phòng, tầng 3 2 phòng và tầng 4 thiết kế thêm cho quý vị một phòng ngủ nữa là đây phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng tiện nghi thoáng trước thoáng sau cho quý vị nhé cửa sổ thông thoáng ống chờ dây chờ át chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ tiếp theo ở phần tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị ở đây hai ô giếng trời luôn để lấy ánh sáng rất là tự nhiên vào trong cái không gian tầng 4 cũng như là cái phần cầu thang đây là cái phần ờ, khu vực để máy giặt đồng thời là sân phơi luôn mọi người ạ theo cái ờ, hiện đại bây giờ thì cái máy giặt nó kèm sấy nữa quý vị có thể thiết kế ở đây một cái dàn phơi thông minh phơi quần áo rất chi là hợp lý đúng không ạ và phần còn lại là một phòng riêng nữa để quý vị có thể làm phần phòng thờ nhé đó